xin giới thiệu đây là ba nhạc là Kinh Vê Ghê quá sợ bài Muốn trả là tao cũng quên này yêu là đâu thương là đâu sao chờ mong người đi về đâu